đã được độ lên limousine rồi Có bản vẽ thiết kế đầy đủ và hợp lý, hợp lệ hết thưa quý vị Có bản vẽ và có thiết kế hợp lệ Là một chiếc xe 9 chỗ ngồi nhưng đã được độ lên limousine Và người ta đã độ thành chiếc xe 7 chỗ ngồi Cực kỳ là rộng rãi và sang trọng thưa quý vị Là một chiếc xe không có niên hạn sử dụng thưa quý vị Và bằng B2 thì cũng có thể lái được chiếc xe này rồi chúng ta không cần phải đổi bằng như những chiếc xe Ford Transit độ limousine những chiếc xe Ford Transit độ limousine thì chúng ta thấy là nó rất là cồng cành đấy cho nên là đi lại gia đình thì nó cũng không phù hợp và hai nữa là chúng ta lại phải đổi bằng và điều đặc biệt nữa là những chiếc xe đó là những chiếc xe có niên hạn sử dụng cho nên là khi cập đến cái niên hạn của nó thì giá thành của nó thì ừ, giảm xuống rất là nhiều luôn và ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu cho quý vị đó là chiếc xe Hyundai Starex đã được độ lên limousine rồi Là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc không có niên hạn sử dụng thưa quý vị Một chiếc xe chủ tịch Đấy, Một chiếc xe mà rất là phù hợp cho các gia đình Chúng ta sử dụng chiếc xe này để ờ, vào cái các công việc của gia đình như chúng ta đi du lịch, đi hội họp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 sở hữu khối động cơ 2.4 máy xăng nhá quý vị nhá Nhưng lại cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu Nhiên liệu của nó còn ít hơn cả một chiếc xe Innova Đấy, chúng tôi đã từng test thử chiếc xe này trên rất nhiều các cái cung đường của giải chữ S Việt Nam Và cũng đã tính toán được cái nhiên liệu của chiếc xe này Nó chỉ nằm trong khoảng từ 8 cho đến 10 lít xăng trên 100 cây thôi quý vị nhá Trung bình ăn khoảng 9 lít uh, cho uh, 100 km Đấy. Và Chiếc xe này là chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc cho nên các cái tiêu chuẩn gầm bệ hoặc là tôn vỏ của nó thì khác xa so với các cái xe được sản xuất trong nước. Và chiếc xe Hyundai Starrex này đã được độ lên 7 chỗ ngồi cực kỳ là rộng rãi. Khoang nội thất bên trong thì chúng ta thấy rằng là cực kỳ là rộng rãi luôn. Và với sản phẩm này chúng tôi đang giao bán thưa quý vị là khi mà chủ nhân đầu tiên mua chiếc xe này từ mới và đã độ lên uh, chiếc xe này thành một chiếc xe limousine thì giá thành của nó nằm trong khoảng một tỷ rưỡi thưa quý vị nhá đấy nằm trong khoảng hơn một tỷ đấy độ rất là nhiều luôn với các cái bản vẽ thiết kế được nhờ các cái uh, nhà thiết kế chuyên thiết kế về xe hơi đấy, à, thiết kế lên chiếc xe này đấy, từ cái mặt ga lăng đấy, rồi là một ừ, cái bộ body kit ở chạy xung quanh xe hay là cái bộ tem dán ở sườn xe đều cực kỳ là hợp lý quý vị nhá hay là các cái mặt ga lăng này chúng ta thấy nhìn như là Mercedes luôn quý vị Đấy, rất là đẹp luôn một chiếc xe limousine không có đời và chúng tôi xin báo giá đến quý khách hàng là cực rẻ thưa quý vị chỉ nhìn hơn một em Innova đời lẻ tám lẻ chín một chút thôi nhưng mà chúng ta lại được đi một chiếc xe limousine Đấy, cực kỳ hiện đại rộng rãi và cũng cực kỳ là tiện nghi Chúng tôi xin báo giá đến quý khách hàng với giá 408 triệu đồng Giá trên thì đã bao gồm rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa Thưa quý vị Và chiếc xe này là chiếc xe chúng tôi đã đăng ký tên tư nhân chính chủ tên tôi rồi quý vị nhá Biển Hà Nội quý vị nhá Tôi đã đăng ký chính chủ tên tôi biển Hà Nội rồi cho nên đối với quý khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh hay là đối với các à, khách hàng ở phía Bắc chúng ta không cần phải sang tên đổi chủ nữa và với quý khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ờ, ờ, chúng ta không phải lo nghĩ đến cái việc chúng ta phải mất tiền biển thưa quý vị ở đâu thì cũng đều là hợp lý hết ở quý vị ở khu vực phía Bắc này thì tôi chỉ cần ra phòng công chứng và làm ủy quyền trong 20 phút là đã ủy quyền sang tên quý khách hàng rồi đấy để chúng ta sở hữu được một chiếc xe cực kỳ là tiện nghi thoải mái hiện đại và rất nhiều trang bị trên chiếc xe này Và điều đặc biệt nữa là form dáng của nó thì chúng ta thấy rằng là số 1 Việt Nam Đấy, hiếm có chiếc xe nào người ta độ uh, ở cái phân khúc 7 chỗ ngồi cho quý vị nhá Và chiếc xe không có niên hạn sử dụng Đấy, cho nên nó được giữ giá rất là tốt Đấy, Động cơ thì cực kỳ là êm và tiết kiệm nhiên liệu Trung bình khoảng hơn 9 lít xăng cho 100 km Thế là rất hợp lý cho một chiếc xe có thể nói là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 Chúng ta thấy kiểu dáng của nó quá là sang trọng hầm hố nha quý vị nhá Một chiếc xe như là một chiếc xe chuyên cơ Chuyên cơ mặt đất và như là một chiếc xe chuyên chở tổng thống Hay là ờ, doanh nhân quý vị Ở hàng ghế giữa nó có hai ghế chủ tịch quý vị nhá Ngồi rất là sướng luôn thưa quý vị Đúng là cuộc sống thì phải là tiện nghi à, Sang trọng và chúng ta cũng phải hưởng thụ một chút quý vị một chiếc xe cực đẹp luôn giá thành thì chỉ nhỉnh hơn một em Innova một chút thôi Nhưng mà quý vị và các bạn sử dụng chiếc xe này thì nổi bật luôn Đi trên đường phố thì lúc nào cũng vậy Nổi bật luôn quý vị Ai cũng phải ngước nhìn và thu hút mọi ngước nhìn Đấy, Mọi ánh mắt luôn Đấy. Chúng ta thấy là Đây thân vỏ của nó thì căng đét luôn quý vị nhá Đấy một chiếc xe này người ta độ lên thì không tiếc tiền luôn cái gì cũng là sử dụng đồ thương hiệu Cái gì cũng là sử dụng đồ hãng hết quý vị nhá cực đẹp luôn kể cả đèn gầm vành rồi rất nhiều các cái thiết bị khác nữa đấy đều được độ lên rất là đẹp luôn đây tôi quay cận cảnh cái phía bên sườn là bên phụ của chiếc xe này luôn chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị đó chính là chiếc xe Hyundai Starex sản xuất cuối 2008 bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc thưa quý vị và đã được độ lên limousine rồi vâng vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc xe Hyundai Limousine này để quý vị và các bạn theo dõi Còn bây giờ xin phép quý vị tôi sẽ đi từng phần chi tiết của chiếc xe này được truyền tải đến cho quý vị Và mỗi một cái video của chúng tôi thì thường rất dài thưa quý vị từ 20 cho đến 30 phút thôi cơ quay thật kỹ cái hình dáng bên ngoài cũng như là cái nội thất bên trong để quý vị và các bạn theo dõi và xem xong video thì chúng ta cũng có thể uh, đánh giá được đến trên 90% chất lượng của chiếc xe này và cũng có thể gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này rồi thưa quý vị. Bây giờ trước hết tôi truyền tải đến cho quý vị là cái mặt cabo của chiếc xe này. Đây, cái mặt cabo của chiếc xe này cũng đã được chủ nhân người ta thiết kế hai cái à, hình chữ V chạy trên mặt cabo này. Đấy, dập gân chữ V chạy trên mặt cabo. Đây là thiết kế của các cái thiết kế à, xe sang hàng đầu của Việt Nam nhá quý vị nhá. Đấy và cái đèn pha phía trước bên à, phụ đây quý vị cũng đã được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng thưa quý vị và kết hợp các cái giải led à, vùng quanh xe kể cả là led ban ngày rồi kể cả là à, xi nhan led rồi là ừ, nói chung rất là nhiều các cái đồ hiện đại được tích hợp trên chiếc xe này Đấy, cái mặt ga lăng này thì đã được độ lên như một chiếc xe Mercedes như một chiếc xe uh, như một chuyên cơ như một chiếc xe hạng sang của tổng thống quý vị đây và cái đèn pha phía trước bên là lái đây quý vị cũng còn trong veo như mới tinh cũng đã được độ viền inox nhìn rất là khỏe khoắn và khá là thời trang cũng là được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội chính chủ tên tôi luôn hợp đồng rút hồ sơ trong một lốt nhạc luôn thưa quý vị nhá đấy đèn gầm phía dưới cũng vậy cũng là đèn siêu sáng luôn kể cả cái đèn gầm phía bên phụ này cũng vậy tất cả mọi thứ tích hợp chiều chiếc xe này đều là sang trọng hết thưa quý vị đây kể, kể cả là đây cái lốp của nó đây còn rất đẹp và rất dày luôn quý vị nhá lốp là lốp xịn luôn quý vị nhá đấy lốp xịn luôn rất đẹp và rất dày và cái mặt la răng của nó đây cũng là la răng độ nhá nhìn rất là hợp lý cho chiếc xe này và cũng uh, thời trang hiện đại và thể thao đấy đây là cái mặt la răng của nó nhìn rất đẹp luôn và cái bộ body kit này kể cả cái ba đờ sốc này đây chúng ta thấy được độ rất là đẹp luôn được đúc nguyên khối luôn cái bộ được kit phía dưới này như vậy làm cho chiếc xe này nó sang trọng hơn to hơn và hiện đại hơn rất là nhiều so với các cái xe Starrex khác nha quý vị nhá những chiếc xe Starrex khác thì chúng ta thấy là nó không có cái bộ body kit ở phía dưới này nhìn nó uh, ờ, cọc cộc quý vị nhá nhìn nó xấu lắm nhưng mà chiếc xe này nó được độ body kit nhìn chiếc xe này nó dài hơn to hơn và sang trọng hơn rất là nhiều đây cái la răng phía sau của nó đây cũng rất là đẹp đấy rất là sáng luôn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 tôi quay từng góc cạnh của chiếc xe này đây cái bộ ba đờ sốc phía sau này đây chúng ta nhìn thấy chưa ấy được thiết kế rất là đẹp luôn với các cái chuyên gia hàng đầu thiết kế xe hơi đấy đây cái mặt la răng của nó đây thưa quý vị cũng còn rất đẹp luôn quý vị nhá không một vết xước nhá vẫn còn sáng trưng luôn quý vị thân vỏ thì càng đét kể cả những cái tem này được dán lên sườn xe này tôi thấy cũng rất sang luôn thưa quý vị đấy đây lốp của nó đây còn rất đẹp và rất dày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 để truyền tải đến cho quý vị Và sau đó tôi xin phép quý vị chúng tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này Và đi vào nội thất bên trong của chiếc xe này thì chúng tôi thì mới, mới, mới thấy được cái độ VIP của chiếc xe này như thế nào nha quý vị nhá Bên ngoài đã VIP rồi, bên trong lại còn VIP hơn cơ Giá thì sao mà lại rẻ quá 408 triệu chỉ nhỉnh hơn một em Innova một chút thôi nhưng mà đi thì làm sao mà tiện nghi và sang trọng được như chiếc xe này thưa quý vị có thể là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 và sang trọng điều hòa thì mát lạnh luôn thưa quý vị nhá màn hình Android rồi camera giám sát hành trình đầy đủ hết đấy thảm lót sàn nó là thảm đỏ nhìn rất là sang trọng luôn đấy, xe của chủ tịch mà cho nên là tất cả mọi thứ trên xe này đều phải cực kỳ là đẹp kể cả là cái táp lô táp bi của chiếc xe này cũng phải rất là đẹp luôn thưa quý vị đấy, đấy đây đèn bên trong này sáng lên buổi sáng đi buổi, buổi tối cực kỳ đẹp luôn quý vị nhá cam kết với quý vị là không có một lỗ nhỏ quý vị nhá zin đét từ a đến z không có một lỗ nhỏ quý vị nhá chiếc xe này thì đi rất là ít thôi một năm người ta chỉ đi có vài lần thôi đi du lịch thôi hoặc là đi liên hoan dự hội nghị gì thôi cho nó sang trọng thôi chứ còn chiếc xe này ít khi chạy lên trên đường nhiều lắm cho nên chiếc xe này còn rất là chất lượng luôn thưa quý vị nhá đây có cả tủ lạnh nhá quý vị nhá tủ lạnh đây tủ lạnh này là tủ lạnh tủ lạnh ờ, hơn 10 lít có thể đựng được từ 15 đến ờ, hơn chục lon ờ, nước ngọt ở trên đây nhá đấy có cả tủ lạnh nhá quý vị nhá tủ lạnh này đấy đấy chúng ta thấy chưa đấy đã được bọc da bò rồi rất là hợp lý và rất là đắt tiền rất là tốn kém luôn thưa quý vị đây và xin giới thiệu đến quý vị đây là cái bàn rượu này trước hết là giới thiệu đến cho quý vị đây là cái bàn rượu đấy, hai ông chủ tịch ngồi đây đấy ghế là có thể ngả ra thành giường được luôn hai ông chủ tịch ngồi đây Đấy, đi đường xa thì không bao giờ biết là mệt mỏi luôn Đấy, đây là cái bàn rượu quý vị nhá Đã được độ lên rất là đẹp luôn Đây, và đây là cổng điện 220V Đấy, chúng ta có thể à, đun nước để uống cà phê luôn ở đây được Quý vị nhá, hai ông chủ tịch ngồi đằng trước này có thể à, đun nước và uống cà phê luôn Đây là tủ rượu Tây nhá quý vị nhá Đấy, thảm lót sàn Đấy, thảm đỏ trải thảm đỏ để hai chủ tịch ngồi đây quý vị nhá đây trần của nó đây cũng đã được đục uh, ờ, da cừu nhân lông cừu rất là đẹp luôn âm thanh thì miễn bàn toàn âm thanh của các cái thương hiệu âm thanh lớn uh, trên thế giới thôi màn hình này là màn hình chính in có thể ngồi hát karaoke được luôn quý vị nhá màn hình này là màn hình 9 in có thể ngồi hát karaoke trên chiếc màn hình này luôn quý vị nhá hai ghế chủ tịch này ngồi thì không bao giờ biết mệt mỏi đây ba cái hàng ghế sau này cũng vậy cũng là hàng ghế da bò cực kỳ đẹp quý vị nhá cũng đã được, cũng được ngả ra phía sau được quý vị nhá đấy còn tất cả ở phía trên trần này là điều hòa được chia đến từng chỗ ngồi một đấy điều hòa được chia đến từng chỗ ngồi một loa toàn loa GLP Pioneer rồi là GLD toàn những cái thương hiệu uh, loa nổi tiếng trên thế giới thôi Đấy. ngồi đây thì cực kỳ là sang trọng luôn quý vị nhá đây cái hàng ghế thứ ba này Đấy, chỉ có 7 chỗ ngồi thôi Đấy Rồi chúng ta thấy nẹp vân gỗ cực kỳ đẹp Nẹp vân gỗ rồi điều hòa thì cực mát Điều hòa có thể nói là Mát lạnh luôn quý vị nhá Rét luôn Đấy, Ngồi còn bên trong có thể còn phải đắp chăn luôn quý vị Chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị Chiếc xe Hyundai Starex Và bây giờ tôi chuyển máy quay sang phía bên lái Đây Chúng ta thấy Đây cái tắp bi cửa của nó đây Gương kính chỉnh điện Đây, đây rất là đẹp luôn quý vị đấy sáng buổi tối sáng đẹp đây hàng ghế thứ nhất này độ da bò này đấy cái bộ tem của nó thì quá là hợp lý luôn đấy màn hình chính in quý vị đấy và lên xe là phải bỏ dép ra nha quý vị nha đây tủ lạnh của nó đây quý vị đây đấy đây chúng ta thấy củ số là sáng luôn nha sáng đổi màu luôn quý vị nhá xanh đỏ tím vàng luôn quý vị nhá đấy, đi ban đêm đấy chuyển sang màu xanh này này đấy rất là đẹp luôn củ số của nó đây đấy màn hình android đây đây và bây giờ tôi bật lên đấy đấy lại màu đỏ ui dồi tắp lô tắp bi đây chật thê một chiếc xe hạng sang hạng thương gia quý vị nhá máy thì xin phép quý vị luôn đại chất đây Đấy, tôi xin phép được nổ máy để trước khi truyền tải cho quý vị cái phần động cơ của chiếc xe này phần linh hồn của chiếc xe này thưa quý vị nhá và quý vị liên hệ ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này đây đấy đẹp chưa ừ, Ôi, giá thì đấy màn hình android đây rồi quý vị đấy rồi là tủ lạnh rồi là các cái cổng sạc à, điện thoại quanh xe luôn quý vị nhá điều hòa thì được chia đến từng chỗ ngồi một đấy, sáng đẹp chưa đấy rất là đẹp luôn đây ấy quý vị thấy thế nào đây ôi trời ơi quá đẹp cho một chiếc xe chỉ với 408 triệu màn hình 9 inch có thể hát karaoke được luôn quý vị nhé còn đây là ghế chủ tịch thưa quý vị rất là đẹp luôn còn bây giờ xin phép quý vị chúng tôi uh, còn chúng tôi đi vào phần động cơ của chiếc xe này đây phần động cơ của chiếc xe này đây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 với chiếc xe này thì phải thật kỹ nha quý vị nhá Để quý vị mới thấy hết được cái độ uh, chất của chiếc xe này Đây, cổng sạc điện thoại đây Quý vị đầy hết quý vị nhá Này, ôi sổi ôi rất là đẹp luôn Hai ghế chủ tịch này Ngả ra có thể nằm ngủ luôn được Đấy, điện sáng quanh xe Quý vị nhá Rồi đây, rồi chúng tôi sẽ bật hết tất cả các cái tính năng của nó lên Để giới thiệu đến cho quý vị luôn Đây Đấy đây đây đây đây đèn là đèn bi siêu sáng rồi thưa quý vị còn bây giờ đấy rất là đẹp cho quý vị luôn đây ấy đèn led này đèn led này quý vị đấy nháy cả ở trên cái bóng đèn bi này luôn này đây đấy, nó còn đổi cả màu cơ quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn thưa quý vị đây chúng tôi giới thiệu cho quý vị một chiếc xe một siêu phẩm có 102 ở thị trường Việt Nam quý vị nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi để sở hữu chiếc xe này đây một chút nội thất bên trong nữa đấy rất là đẹp luôn quá đẹp cho quý vị nhá đấy chúng ta là thương gia là doanh nhân hay những gia đình có điều kiện chúng ta mua thêm chiếc xe này về để đi du lịch hay đi ký kết hợp đồng hay thỉnh thoảng chúng ta về quê cho nó tiện nghi thoải mái và đỡ mệt mỏi Đấy, một không gian thư giãn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 ấy đèn gầm đèn ghiếc sáng choang đẹp hết thưa quý vị la răng đúc bộ body kit rồi đây ơi đi ban đêm thì cực đẹp luôn thưa quý vị không có cái gì có thể đẹp hơn được chiếc xe này đâu giá 408 triệu thôi đấy người ta thiết kế từ cái bộ tem cũng đều rất hợp lý luôn thưa quý vị bộ body body kit này đấy với các chuyên gia đây đấy kính như kiểu là kính chống đạn đấy thưa quý vị Đấy. Và bây giờ một chút nội thất bên trong nhá Để tôi kết thúc video giới thiệu xe này nhá Tủ lạnh, tủ liếc đầy đủ hết quý vị nhá Đấy, nội thất da bò Thảm 5D Kết hợp với uh, trải thảm đỏ Đấy Tắp đi cửa thì mở như cửa máy bay luôn Đây Cửa trượt mở sang hai bên nhá quý vị nhá Đây Đây Chúng ta thấy tủ rượu đây sáng chưa Đấy đẹp chưa thưa quý vị Rất là đẹp luôn hai ghế chủ tịch ấy rồi đây trần của nó là trần lông cừu nha quý vị nhá đây hát karaoke trên xe luôn uống cà phê trên xe luôn uống rượu tây trên xe luôn rồi quý vị nhá đấy và rất là đẹp luôn đấy đẹp tư cái đây lót sàn để chân luôn rất là đẹp luôn đấy Vâng quý vị các bạn thân mến vừa rồi tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý vị chiếc Hyundai Starex đã được độ lên limousine Một chiếc xe sản xuất cuối năm 2008 bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc Đấy, Và là một chiếc xe không có niên hạn sử dụng thưa quý vị Một chiếc xe 7 chỗ ngồi không có niên hạn sử dụng Sử dụng động cơ xăng 2.4 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu Nhiên liệu của chiếc xe này chỉ nằm trong khoảng từ 8 cho đến trên 10 lít xăng Đấy, 8 đến 10 lít xăng trên 100 km thôi Và trung bình nó đi trong khoảng hơn 9 lít xăng 100 km Đấy, Một à, mức tiêu thụ như vậy à, quá là dễ chịu rồi Nhưng với chiếc xe hạng sang như này chúng ta đừng nghĩ gì đến cái việc à, chúng ta à, nghĩ đến nhiên liệu quý vị nhá Đấy, phải đi máy xăng thì nó mới bốc được và nó mới êm được thưa quý vị Chiếc xe này mà máy dầu thì ổn và hai nữa là à, mùi dầu nó vào ờ, bên cái khoang bên trong thì rất là dở luôn Đấy phải đi máy xăng quý vị máy xăng thì nó mới bốc được và nó mới êm được đi nó mới êm được đấy đấy. chứ còn chúng ta đừng có nghĩ đến việc <laughs> tiết kiệm nhiên liệu rồi để đi chiếc xe này quý vị nhá xe hạng sang là đấy đấy tôi lướt qua một chút nhá đấy, sau đó tôi kết thúc video giới thiệu xe này đây thưa quý vị là đã qua 25 phút chúng tôi giới thiệu chiếc xe này một chiếc xe đặc biệt đó chính là chiếc xe Hyundai Starex đấy chính chủ tên tôi luôn một chiếc xe hạng thương gia